chào anh em video hôm nay thì à, mình tiếp tục giới thiệu với anh em công nghệ chơi bài lá đây là một chiếc ví đổi bạc một trong sản phẩm giúp anh em trao đổi lá bài hiệu quả dễ dùng đặc biệt là anh em đam mê chơi liêng chơi bạc cây anh em dùng cái ví để đổi bài rất tuyệt vời luôn rất kín đáo Đấy. rất đẹp đúng không ví đổi bài này chắc nhiều anh em à, đã từng sử dụng qua nhưng ngày xưa ví à, chất lượng kém à, máy kêu to và hay bị kẹt nhưng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với anh em là một sản phẩm chất lượng đã được uh, cải thiện rất nhiều kể cả về màu sắc độ bền của da lẫn như uh, tiếng à, động cơ thì cách chơi đơn giản thôi trong sân chơi anh em hao là bài Đấy, bài nào cũng được nhé ví dụ trong sân chơi anh em cảm thấy bài mình xấu không theo được là mình sẽ hao đi động tác nặn bài đơn giản này thôi Đấy. khi cho vào thì bài ví dụ hút đúng không và chúng ta đổi cây chúng ta vừa hao đi sang một lá bài khác để điểm số cao hơn này rồi tôi đã dấu cái áp dấu cái áp rồi mà lên vấn bài điểm số này Đó. chúng ta có thể biến tuổi cây 10 sang cây át để có 5 điểm bài hoặc ta cảm thấy à, nó ít điểm ta không đổi cũng được làm sao cả thì về à, khi ta chơi ta đổi là phải thắng đổi phải to luôn một ván chúng ta đổi bài thành công chúng ta kiếm được rất nhiều đấy 6 điểm bài chúng ta có thể biến đổi thành 7 à, điểm bài cũng được đơn giản thôi nặn bài này đấy. ta có lên bài nặn bài này được rất nhẹ nhàng thế liêng thế vào cây chúng ta được bảo rất đơn giản đấy máy rất êm nhé trong đấy. cái nút nhả bài để phòng trường hợp là sân chơi ta đến bài anh em thể bấm nút nhả bài để trả vào nọc chúng ta dùng bất kể bài nào cũng được bài chợ đều ok chỉ cần à, trong sân chơi anh em cố gắng hao đi lá bài cảm thấy vẫn bài điểm số nó kém không theo được thì mình hao đi hoặc động tác một tay cũng được này anh em chỉ cần làm động tác thì chữ V này vượt qua phát là xong này đó và chúng ta lại đổi cái lá vừa đấu đi sang lá bài khác điểm số cao hơn Được, vâng, vì trong sân chơi thì tôi nói anh em rồi là không cần anh em phải đổi nhiều đâu chỉ cần đổi lấy hai ba ván bài to thì anh em đã chiến thắng rất cao đấy có bốn điểm bài tác này ừ, bát thì là năm triệu rưỡi còn bát đạt thì là sáu triệu rưỡi thành chín điểm bài luôn anh em nào mà có nhu cầu nhé có nhu cầu về cái ví đổi bài này ừ, dạy với tôi qua số điện thoại 0346 0947 chúng tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội bên xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên tận à, cơ sở để thử hàng luôn đây. rất là nhiều ví nhá rất là nhiều cho anh em ví màu đen hay màu nâu em thích màu nào cũng được Đấy. hai màu màu đen hay màu nâu này đánh à, ví đổi bài này anh em dùng rất là bền thời lượng pin rất là lâu thoải mái cho anh em lựa chọn ngoài sản phẩm video bài ra thì cơ sở còn nhiều cái à, mặt hàng khác hỗ trợ anh em chơi à, cờ bạc anh em vui lòng liên hệ để nhận được những thông tin tư vấn cần thiết nhất xin chào anh em